bây tôi cần các chị phiếu bốc thăm may mắn của anh chị đâu đâu anh chị nhớ nha đừng có nhầm nha hai lần bốc thăm đấy được chưa đừng có nhầm nhá bây giờ lần lượt các chị chúng ta cùng xếp hàng dài và cùng tiến lên sân khấu để di chuyển chuyển cái phiếu thăm may mắn vào đây đây chị nhá ai có nhiều phiếu thăm may mắn nhất thì người đó sẽ có tỷ lệ thắng nhiều nhất thì lại thưởng nhiều nhất chị và lưu ý rằng cái chương trình này cái Payo này sẽ mang lại cho anh chị tối đa là hai phần quà phải dạ không vâng. và anh chị nào có nhiều phụ may thì sẽ nhận được tối đa là hai phần quà đây thưa anh chị đây là cái phiếu bốc thăm may mắn của văn phòng viên du các bạn dạ vâng. anh chị chúng ta phải gầm vào nhá anh chị ta phải gầm vào được chưa làm vào làm bốn nhá đây cầm như này được chưa chị cầm như này nhá và lưu ý không được để tất cả ký hiệu nào để tôi có thể không thẳng. nhớ nhá được chưa và đây là ví dụ và xin mời các chị chúng ta cùng tiến sân khấu nào anh chị nào có phiếu năm chúng tiến sân khấu đi rồi đùa nhiều quá xin mời âm nhạc quay số may mắn rồi tiếp tục đấy chị ơi ôi ôi hồi hộp quá xin mời xin mời anh chị em thế này thì hot hết cả lồng cả lá thôi xin mời các anh chị và thưa các anh chị trong chương trình buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái giải nhất đó là lì xì lên tới trăm nghìn đồng ngay lập tức đầu hàng tháng anh chị em quản lý và tư viên chúng ta cùng rất tay nhau lên trên văn phòng và nhận thưởng được chưa quay để khai mạc cho chương trình này một lần nữa xin tất cả các anh chị chúng ta một tràng pháo tay thật lớn và thật giòn ra lên chị vâng anh chị trong tay tôi đang tuyển sinh tuyển sát và đang có rất nhiều rất nhiều không biết là cái ông nào sẽ lên làm thủ tướng trong trình của tối ngày hôm nay đây có anh chị nào muốn lên gốc của tôi không Rơi trên Chúng ta sẽ quay 10 giải may mắn đầu tiên Vậy 10 giải may mắn của chúng ta chính là 10 cái mũ bảo hiểm Vậy 10 khán giả, à, 10 cái chị em tư viên chúng ta Ai sẽ là người mang mũ bảo hiểm về Và ngay bây giờ tôi xin mời một tư viên

cái người của người ta hưởng de the ba giải là Bích Dương Hiền I, I,